thì bây giờ chúng ta đi nhá đi đến cái phần thiết lập flow bán hàng nhá flow bán hàng đúng không thì cái phần flow bán hàng nó tương tự cái flow tặng quà này anh chị nhá tuy nhiên nội dung nó khác thôi cũng xin được địa chỉ đúng không số điện thoại và họ tên ba cái ba cái thứ mà bình nó lúc sáng là, là chúng ta đưa vào thôi không cần phải gì à, địa chỉ à, người nhận rồi là thế ờ, số điện thoại người nhận là ai rồi số điện thoại à, nhận à, đặt hàng là ai ui nó phức tạp tùm tùm lum tà la cả tốt nhất chúng ta thì cho ba thứ này thôi một là xin hỏi tiêu thật của họ này số 2 là số điện thoại để chúng ta có thể tư vấn luôn và số 3 đó chính là địa chỉ để mình giao hàng đó vậy thôi đúng không ba thứ này thôi là chúng ta lấy được data họ và mình xíu dẫn anh chị một này đó là anh chị nếu như anh chị thích đúng không anh bảo bảo bình bây giờ là sau khi họ cho rồi họ bấm chính xác rồi bây giờ để lên file tự động đẩy lên file Google Sheet được không để được các chị nhá thì nhà mình đã có video hướng dẫn mọi người ở trên kênh của mình rồi nhưng cho khóa là đình vẫn dạy lại như chị là cách đẩy lên Google Sheet đó và sau đó là gì thông báo về email của chị là có người đặt hàng nhé đây bây giờ mình sẽ sẽ tạo một flow mới nhá sẵn sàng cái kia sẵn sàng chưa anh chị sẵn sàng chị cho mình số bấm số 2 để sẵn sàng đi phần này phần quan trọng hơn đấy phần nguy hiểm nhá ok rồi sẵn sàng nhá. và đây mình sẽ thiết lập ờ, trên một cái tiến trình uh, cái gì ta bán cái gì bây giờ nhỉ Đó. mình sẽ mở một cái ờ, mail chat của mình đi bán một cái gì đó luôn chưa nghĩ ra được cứ cứ bán bán tạm một gì đó một file gì đó nhá đó hay bán cua đi nhảy bán cua đi bán cua ví dụ bán cua nhá rồi bán cua này mình sẽ vào đăng ký miễn phí này bán cua cho bà bà Thùy đi <clears throat> Đấy. rồi mình sẽ vào cái một cái à, cua cà mau đi cua cà mau nhá cua cà mau và, và mình sẽ thiết lập một cái chiến dịch à, follow bán hàng rồi xem là mình à, xem có cua gì nhỉ cua gì ngon ngon đây mình bán cái cua này đi sẽ bán cua gì nhỉ à cua cua gạch đấy nhé hôm nay mình mình bán cua gạch cho cho cho bà thủy thì bán cua gạch nhá bán 420.000 à, đồng một ký cho bốn con đi ví vậy mình bán mỗi cua gạch thôi đó, follow là mình chỉ bán cua gạch chứ mình không bán cua thịt <laughs> ví vậy ok bây giờ mình làm ở trên cái à, cái cái pay của khách hàng nhá của, của chị Thủy nhá bước số 1 là anh chị này bước số 1 là anh chị vào gì à, đăng nhập vào mailerchatvn.com ờ, bấm đăng ký miễn phí cái này không phải nói rồi và nó nhảy ra cái này giao diện như này sau đó anh chỉ bấm phần automation đúng không automation cái này để kiểm tra xem fill bạn thì xét kiểu gì nhá vào fill này à, chủng loại danh xưng nhận hàng điện thoại ok chị Thủy đã set, set up hết rồi tên người nhận hàng này số điện thoại nhận hàng này địa chỉ nhận hàng này và bây giờ là chúng ta làm bài tập này chúng ta chỉ cần gì địa chỉ nhận hàng là một này số điện thoại số điện thoại nhận hàng là hai này đúng không và tên người nhận hàng là là ba thôi chỉ ba cái thứ đó thôi đúng không là chúng ta không cần ôi là một số này điện thoại gì đúng không rồi bây giờ làm nhá làm trên ờ, đấy tức là trước khi mình làm mình phải kiểm tra xem fill là các chị Thùy đã làm chưa thì cái trường fill custom fill chị Thùy làm rồi mình bấm vào phần uh, automation này và mình sẽ tạo một cái chiến dịch đó là gì à, bán cua cua gạch mình tạo một folder mới nhá, bán cua gạch cô gạch này đi ngày hôm nay ngày mùng 14 à, tháng 10 đúng không 14 tháng 10 2021 đấy anh chị ghi ngày vào là mình đây là ngày tạo đúng không rồi anh chị bấm dấu thăng là trước dấu thăng là trước để gì để nó ưu tiên nhảy hàng đầu đầu tiên này đó sau đó mình bấm bấm vào đây rồi sau đó là mình sẽ bấm vào cái nút màu xanh đây new flow đây đó và anh chị lại bấm vào dấu nhân đây nhá tắt đi những chỗ này là gì là cái mẫu của thằng máy này chat trên một toàn bằng tiếng Anh thôi chúng ta là người Việt đúng không thì chị bấm vào dấu nhân cho mình nè. đó mình là gì bán cua gạch cua gạch đúng không đó, cho dầu thăng nữa đi đó, cho nó nhảy lên ra rồi lên này đó thì đây là vô chỗ hoàn toàn mới chị nhé hoàn toàn mới này ok này rồi bước số 1 là gì à bước số 1 đó là chúng ta tức là nhà anh anh chị hình dung là khi mà anh chị chạy bài bán hàng cho khách hàng đã tương tác với chị rồi đúng không là anh chị viết nội dung quảng cáo rồi đó hay bấm nút để mua hàng đúng không họ bấm chữ gửi tin nhắn đó là gì là nó nhảy ra cái ra cái chuỗi này đúng không đấy thì nó nhảy ra rồi mình sẽ ghi là chào mừng đúng không chọn là gì Azure này và chỗ này là gì cảm ơn chào và cảm ơn đúng không chào và cảm ơn đây mình làm demo anh chị nhé demo thôi đó chào cảm ơn này đấy bị đặt tên luôn này rồi chào cảm ơn xem cô này bán 420 đồng 20 20 ngàn đồng một ký bốn con đúng không ok mình sẽ bán ờ, dạ, loại này đi chủ loại là bốn đi bán một loại thôi đấy, không bán nhiều loại tức là landing page của chị là ít nhất là gì cho hai sự lựa chọn thôi hôm trước mình dạy đúng không đấy hai sự lựa chọn thôi đừng bán nhiều hàng cho đây quá landing page mà ít nhất là hai sự lựa chọn có người thích ăn cua gạch có người thích ăn cua thịt đúng không hôm nay mình bán của gạch như vậy đúng không ok mình chào này chào đợi xíu trước khi chào để mình kiểm tra xem chị thủy chị thủy chị thiết lập danh sưng chưa nhé danh sưng vào fill này danh sưng là chị để dạng nào bấm vào fill này để mình xem nhé để mình xem bà thiết lập danh sưng đâu danh sưng chỗ nào chỗ nào danh sưng đâu rồi à đây danh sưng chị thiết lập là tên là danh sưng chị nhá của mình là gì xưng hô đó cho nên mình kiểm tra lại rồi mình chuyển sang đây chào này chào danh xưng đúng không chào danh xưng danh xưng đây danh xưng đây custom field đúng không đó cảm ơn full name danh xưng full name tên tên đầy đủ của gì tức là gì chúng ta chưa bắt họ khai báo khai báo custom field là tên họ họ tên thật của họ đúng không đây là như là chào nickname của họ đấy ví, ví dụ là gì nickname do nó là gì là giọt máu lạnh hạn đúng không thì chào full name chào anh giọt máu lạnh ví dụ như vậy đúng không để tên nickname facebook cá nhân của họ thôi thì là chúng ta phải lôi ở system view ra đúng không f u n l full name lôi cả tên facebook của họ ra đó mình xuống dòng này cảm ơn cảm ơn là danh sưng đúng không danh sưng này đã gì đặt đã đặt hàng cua gạch đúng không cà mau anh thái đúng không anh thái ok rồi đó để này để này thuận tiện cho việc uh, cho việc gì việc tư vấn tư vấn và gì uh, và giao hàng thuận lợi đúng không thuận lợi này uh, danh xưng này anh hoặc chị đúng không danh xưng này danh xưng uh, uh, vui lòng cung cấp cho thùy thùy là bà chủ đúng không đó chào danh sừng tôi là đúng không cho tôi là Hồ Ngọc Huy cho tên thương hiệu cá nhân vào nó dễ anh chị hiểu không? mình hay chơi kiểu này bây giờ đây là cái pay là cua gạch cà mau anh Thái đúng không bao giờ mình cũng lồng một ghép với thêm thương hiệu cá nhân vào tôi là Hồ Ngọc Thùy Hồ Ngọc Thùy đúng không cái gì ta tôi là Hồ Ngọc Thùy đúng không phải là chủ vựa à, cua Cà Mau Thành Thái đúng không ui giờ mình quảng cáo là gì tên và chủ luôn anh chị nhé enter xuống cho nó cách ra xíu này đó cách ra xíu cho nó đoạn văn cho nó nghe nó nhìn nó nó thoáng hơn xíu anh chị nhá đấy thì cái bước này mình bây giờ mình cho gì mình ở bước chào mừng đúng không mình mình cũng giới thiệu à tao là ai tôi là ai đó thì như này khách hàng họ sẽ thấy à khi anh chị tư vấn lại đúng không khách hàng bảo có phải chị Thùy không à đúng chị Thùy rồi à, chị chủ vợ đúng không đúng rồi bảo sao anh biết bảo gì ở, ờ, ở trên cái chat chị đã nhắn rồi là chị Thùy là chủ vợ như vậy là khách hàng đã có đặt niềm tin ở chúng ta rồi à, họ giới thiệu một cái thương hiệu cá nhân luôn là chủ của cuộc cà mau anh Thái này đúng không đó đó, ờ, để thuận tiện cho việc tư vấn và giao hàng thuận lợi danh xin vừa lòng cung cấp cho Thùy ở ờ, một số thông tin sau nhé sau này hai chấm này sau hai chấm đấy được đến bước này đúng không đến bước này thì à, mình sẽ cho chỗ này là delay khoảng 5 giây phía trên đi làm giày nhá để cho giống người chat đúng không họ bấm vào chữ bắt đầu phát là gì nhảy bập luôn bỏ ô máy à đúng không họ bấm chữ bắt đầu ấy xong thấy ba chấm chạy chạy ba chấm chạy chạy bảo à chắc là chủ đã nhắn lại đấy đúng không chủ vừa ok bây giờ mình sẽ lấy được tiếp theo mình lấy được gì nhỉ lấy được thông tin đó mình sẽ lấy được họ tên thật của họ đúng không và mình sẽ mở một cái nút bấm vào đây đúng không và mình chọn messenger này và chỗ này mình mình ghi là gì à, xin uh, họ tên xin thông tin tiền tên thông tin nhé họ tên mình viết tắt đấy chị nhé họ tên cá hát khách hàng đúng không đó để đấy đã cứ để đấy đã chị nhé chưa nối vội chưa nối vội đó sau đó chúng ta hoàn thiện xong chúng ta mới kiểm tra lần cuối này sau đó mình bấm vào đây này bây giờ là xin họ tên đúng không xin họ tên thì anh chị chọn cái gì nhỉ à gì anh chị nhỉ user input đúng không tắt cái bên trên này đi tắt cái gì tắt cái tách chỉ đi đúng không và mình chọn loại nội dung là other anh chị nhá đó và họ tên thông tin sau đây à rồi họ tên đúng không họ tên của uh, full name đúng không của anh à giới tính danh danh xưng đúng không bài mà đặt là danh xưng rồi danh xưng là hai chấm này đó một cách xuống ra ví dụ ờ, ví dụ này ờ, ví dụ chỗ này mình sẽ giải thích một lý do để khách hàng biết là tại sao lại xin xin tên thật của họ đúng không à vì nhiều vì nhiều nickname đúng không em này là ừ. uh, ờ, Facebook Facebook của khách hàng của khách này không không không gì ta vì những name của khách khách này là không đúng không đúng tên thật đó đó để để họ mình nói lý do để họ đúng không và thật và gì và để thuận tiện cho việc uh, giao hàng đúng không giao hàng cho anh đúng không? đó cho danh sưng như vậy đó. như như vậy là họ gì họ sẽ cảm thấy là gì cảm thấy là à, lý do chính đáng đúng không vì nhiều nickname của Facebook của khách đặt không đúng tên thật và để thuận tiện cho việc uh, cho giao hàng cho anh đó thì mình, ok mình vứt sang một bên đã thì chỗ này ấy, mình đã cho delay này kéo trên 3 giây nhá 3 giây đi đó sau đó mình bấm vào phần duplicate ra này duplicate giờ chúng ta lấy số điện thoại đúng không một số chị à, bán những sản phẩm những bất động sản này ờ, bán những ờ, ví dụ một số mà khách hàng ấy mà dân văn phòng đúng không dân văn phòng mà nó nó sử dụng địa chỉ email ấy thì chị có thể gì xin địa chỉ email của họ nhé để sau này mình dẫn chị đó là gì đẩy về hệ thống ờ, email marketing nữa thì trước mắt là anh chị cứ sử dụng cái bước này trước đã nhé đó cái tầm lớp này mình dạy hết mà dạy nhiều lắm nhiều thứ để học lắm chị ạ à, xin này xin số điện thoại đúng không xin số điện thoại số điện thoại đó. và đến bước này là gì à đây rồi mình sẽ sửa lại tình số điện thoại số điện thoại của anh là gì đúng không của anh là gì đó là chỗ này bị sửa lại gì <laughs> đó. thôi thì à, để à, bên đơn vị đúng không đơn vị vận chuyển có có thể gọi cho anh uh, tiện lợi hơn tiện lợi hơn đúng không đó gọi cho này cho danh sưng đúng không cho danh sưng đúng không gọi cho danh sưng xóa chữ anh đi <laughs> bởi vì đã biết là khách nam hay nữ đâu đúng không wow. lại hơn ok rồi và mình xin địa chỉ nha địa chỉ nhà này họ tên này số điện thoại và địa chỉ nhà đúng không đó và mình bấm bấm vào phần duplicate này ở đây là xin địa chỉ nhà anh chị nhé xin địa chỉ nhà địa chỉ này rồi còn và còn một thông tin quan trọng nữa đúng không nói từ quan trọng mà nữa danh xưng đây xưng à cho thủy biết nhé đúng không nó nhà nó nhà đỡ đỡ đỡ rung rợn hơn biết nhé hai chấm này chú dòng này địa chỉ ấy địa chỉ uh, nhận hàng của anh là anh chị là cho cho nên mình ghi ví dụ này ví dụ à vui lòng uh, cho thủy biết đó chi tiết đúng không là gì thôn này hai chấm này thôn này xóm thôn xóm đúng không phường à, xã quận hoặc là huyện đúng không nhưng chắc họ biết đấy huyện này rồi là gì tỉnh đây là thành phố đúng không thành phố thành phố như vậy đúng không để họ ghi rõ như vậy ok không thông tin quan trọng nữa danh xưng cho thầy viết nhé địa chỉ của của là của anh là đấy để này để um, bên giao hàng giao hàng đấy giao đúng nhà à giao chính xác cho anh xác cho danh sưng đúng không đó danh sưng ok như vậy chúng ta đã làm xong rất, rất nhanh đúng không sau này anh chị làm nhiều anh chị làm những thao tác là cực nhanh cực kỳ nhanh luôn rồi mình cứ bỏ chấm đi đá rồi xin đi gì rồi sau đó đến cái follow cuối cùng là chốt sale tổng hợp đúng không à từ từ đã so, à, bây giờ lấy lấy một cái trường nữa đó là trường gì à, trường uh, số lượng uh, trường số ký đúng không số ký số ký số ký nhá giờ bán ký cua à, đây ký cua để mình mở lại bên này xem nào ký cua đúng không xem số lượng chưa chủng loại này à, số ký đây chị thủy làm số ký rồi bây giờ chúng ta sẽ gì thì ờ, anh chị muốn mua mấy ký đúng không để chúng ta lưu ở cái trường là bà mua mấy ký đó thì bây giờ chúng ta lại copy tiếp này xin uh, số ký này số, số kg đúng không đó à, <clears throat> khoan đã bây giờ vậy à, à khoan đã khoan đã khoan đã à, không biết không biết là anh à, mua mấy à không biết gì là không, không hay khoan đã không biết là danh xưng không biết là à khoan đã này là danh sưng nhá danh sưng đó muốn mua số lượng là bao nhiêu kg đấy đó chỗ này mình ghi là gì vui lòng vui lòng nhập số ký bên dưới nhá bên dưới đoạn chat này đấy, đoạn chat này để thùy biết nhá thùy biết để tư vấn cho cho danh sừng đúng không danh sừng danh sừng ok chưa đó đây, phải để ví dụ này ví dụ uh, uh, 2 ký đúng không đấy ít nhất là anh chỉ để số số ký đi để để mà mua khách hàng mua hai ký hoặc là đấy hai ký ví dụ vậy hoặc là ba ký đúng không đấy, chấm chấm chấm chấm để họ nhập sự biên giới đúng không ok mình để đây đã này đấy mình bây giờ chúng ta sẽ đi đi lưu những trường này đúng không đây chúng ta quay lại cái trường họ tên đúng không mình bấm vào đây bấm sửa và đi sửa lại này ok là phần lái chị bây giờ cái bước quan trọng đó là lưu vào custom field là họ tên thật đúng không thì chúng ta lưu lưu vào đâu nhỉ <clears throat> đây tên người nhận hàng đúng không tên người nhận hàng rồi tiếp theo số điện thoại này bấm vào đây anh chị nhớ nha loại là chị phải chọn phone nhá chọn phone để sao một số khách hàng họ đã khai báo ở trên Facebook cá nhân đấy là số điện thoại thì chọn là phone cho mình và họ nói là gì anh chị có muốn lưu vào gì vào system field không không không lưu chị nhá cái cái mà quan trọng là chúng ta đang lưu cần lưu đó là gì custom field để chúng ta lấy được data họ đúng không anh chị tắt đi cho mình thì nó hiển thị ra cái ô đó là gì save responsive to a custom field là anh chị về lưu vào đây và anh chị chọn cho mình là số điện thoại nhận hàng anh chị hiểu không đó rồi tiếp theo này đến mức xin địa chỉ đúng không địa chỉ này anh chị cũng nhấp chuột vào đây địa chỉ nhận hàng mà chị Thùy đã làm sẵn rồi địa chỉ đây rồi chọn ở đây này rồi số ký này bên đây vậy để bấm vào đây này số ký đâu xem chọn đây số ký đây đúng không đó và cái đấy bây giờ vẫn nhìn nó thoáng hơn đúng không nhìn nó thoáng mình chưa nối đâu cứ để như này đã cho nó thoáng để chị dễ nhìn nhá và bây giờ mình nối nối vào thì chị nó bảo nó giống bằng nhện nó, nó khó nhìn bên đây mình chưa nối sau đó mình có một cái tin nhắn tổng hợp chốt sale này ok ừ. hai ký bao tiền nhỉ à cái cái cái bài toán này bài toán này thì à, cứ từ từ đã từ từ nhá thì ở phần phần sâu mình hướng dẫn anh chị là có một công thức tính nhá công tính bây giờ đưa vào đây nó có một cái phần công thức nữa để tính là hoa nhập số ký là nó tự động nó tính tiền cho mình luôn nhá đây từ từ đã sợ sẽ bị loạn hay làm phần này sẽ bị loạn này thôi trước mắt là gì chúng ta cứ demo đi demo là ở ờ, số ký là hai ký đúng không hai ký hai ký thì chắc này phải tư vấn rồi sản phẩm này phải tư vấn cho thùy à đó sản phẩm này phải tư vấn xem sản phẩm nào mà gì tính tiền luôn đấy chuyển khoản luôn đúng không chuyển khoản luôn thế tạm thời mình bỏ số ký đi nhá bỏ số ký đi ví dụ là gì lái chị hình dung là bà thùy bà viết bài quảng cáo bài quảng cáo là bà bà bán là bán cua đúng không bà bán cua bà bán cua thì cái này phải tư vấn đây đang để môn lớp học thì ờ, cứ chọn hai ký đi đúng không ở trên ờ, trên bài quảng cáo của bà Thùy bà nhập là hai ký đi đó chốt siêu hai ký ví dụ vậy để cho dễ tính tiền ví dụ vậy nhé bây giờ mình sẽ vào một cái follow tổng hợp kinh nhắn tổng hợp rồi yên tâm nhé mình có công thức nhé có công thức mình làm hết rồi có công thức đó là gì là khi khách hàng nhập số ký là tự động được phần tổng hợp là nó ra số tiền luôn nhé anh chị nhé phần này là hơi phức tạp xíu rồi nói luôn thì một số anh chị là ngáo ok không nó cần một số cái mã nữa anh <laughs> chị hiểu không thì trước mắt anh chị cứ làm theo cái bước của mình đã hướng dẫn đã rồi bấm sửa lại đây chỗ này là tổng hợp thông tin tổng hợp thông tin rồi này rồi bấm chuột vào đây này chọn dạ, loại tin nhắn là other rồi thì xin uh, tổng hợp à tổng hợp tổng hợp lại thông tin như sau như sau đó ở chỗ này mình mình à, à, từ từ tự đang, đang nói tự nghĩ ra một một cái à, chiến lược mới đây à, ví dụ là khách hàng ấy <clears throat> là khách hàng với bà thủy bà bán hai cái cua đúng không đó thì là à, mọi người đã bấm nút là đồng ý là mua hai cái cua rồi được là tặng cái gì đó đúng không hai cái cua là bao nhiêu đây là một ký cua là 4.2 hai cái cua là gì là 840 ngàn đúng không 840 ngàn thì à, đấy cảm cảm ơn đã cô anh Thái này đó thì cho à, chỗ này mình ghi là sao ghi là gì và lòng ừ. danh sưng đó danh sưng này ngồi với là nghĩ ý tưởng chị nhé danh sưng này à, danh sưng đã à, đồng ý đúng không à, mua hai ký cua gạch đúng không gạch này với giá là 840k đúng không 840.000 đồng k này và được nhận uh, món quà đúng không món quà à, được uh, nhận một bịch <laughs> bịch cá gì đó cái cá gì là chẳng biết chưa cá à, mình chẳng biết tên cá gì mình nhớ bà, bà thủy bà bán tặng cái cá đó. cá abc đi vô vậy nhá bởi vì cá abc đó rồi nó để thuận tiện đúng không sau đó mình cho hình ảnh vào đây đúng không cho cái ảnh, ảnh cá vào đây upload ảnh con cá đó, cái bịch cá không chắc bị lưu ở trên máy thì phải này đây nó cho cái ví dụ đây đến một cái ghế đi ghế đọc sách nhá <laughs> không sau này anh chị nhớ đừng đưa ghế này vào nha anh chị phải đưa cái sản phẩm quà tặng vào đây đúng không đó đúng không rồi tạm thời là được gì 840 ngàn đúng không đó xong chúng ta quay lại cái phần tổng hợp đi tổng hợp thông tin này đúng không phần tổng hợp thông tin anh chị nhớ chọn phần tách cho mình nhá chọn tách cho mình để sẽ đóng cửa chọn phần tách đúng không đấy sao như sau này như sau này vẫn chưa tỉnh ngủ mới ngủ dậy vẫn chưa tỉnh ngủ ngáo ngáo là thông tin là chúng ta thông tin gì đây là họ tên đúng không rồi họ tên này cho một cái icon đúng không icon à. họ tên và tên à, danh sừng đúng không đấy họ tên của họ tên của danh sừng hai chấm này và chúng ta sẽ lôi lôi gì ra nhỉ bởi vì ở đây họ đã khai báo họ tên rồi đúng không là chúng ta phải lôi cái trường đó là trường gì chị nhỉ trường tên người nhận hàng nhé đây bị để trên đây à mình lôi ra này tên này đây tên người nhận hàng đúng không và cách xuống dưới này số điện thoại thì chúng ta chọn icon này chọn phone đây điện thoại đây số điện thoại uh, của anh là nó copy danh sinh xuống này đúng không đấy và sau đó mình lôi ra cái trường gì số điện thoại đúng không cái chấm dưới này đây số thoại nhận hàng đây và địa chỉ đúng không địa chỉ thì mình, mình cho cái icon phía trước icon phía trước là có, chữ map đúng không map đây địa chỉ nhận hàng địa chỉ địa chỉ uh, nhận hàng hai chấm này đây chúng ta cho địa chỉ nhận hàng vào địa chỉ nhận hàng đúng không còn số ký mình xóa đi nhé tạm thời xóa đi ví dụ bài quảng cáo của chị thùy bán hai ký đúng không đấy còn mua hai ký bán nốt ví dụ vậy đó. bởi vì có phần tính toán nữa phần tính toán là chị mình sẽ hướng dẫn anh ờ, chị sau về làm nên nó hơi phức tạp nhé nó có một công số công thức nữa và là ngáo đấy và trước mắt này thì mình mới chỉ là làm bán một sản phẩm uh, trực tiếp trên đây gọi bán sản phẩm giá thấp trước đúng không đây là cái sản phẩm này giá giá cũng cao cao phải tư vấn rồi đúng không đa đa phần những sản phẩm ở giá cao thì bắt buộc chị phải tư vấn nhé có thể xin được xong được số điện thoại là chị gọi cho khách hàng ngay đấy. ok tạm thời là đến như này đi đúng không rồi sau đó là gì ở chỗ này chúng ta lại nhập tiếp này nếu này các cách chúng ta nếu thông tin bên trên là đúng vui lòng là đúng này vậy này vui lòng bấm nút chính xác bên dưới đúng không chính xác bên dưới đó nếu thông tin tên của danh xưng là của anh chị đúng không danh xưng cần sửa lại thì bấm nút sửa bên dưới đúng không đó thì bây giờ mình mới xuống này sửa đúng không cách tra xíu này chính xác thì cho vào cái um, đây cho vào cái um, một cái ký hiệu mới đi ký hiệu nha cái gì ta cái um, cái hình mũi tên nó sang đâu ta ký hiệu mới nó nằm đâu rồi của chính xác thì cho một cái uh, hình mũi tên đâu nhỉ mình tìm ra nó tên là gì mình quên mất rồi đây à đó rác đúng rồi chính xác sửa lại thì cho ai cần cho một cái cần khác vào đây sửa lại thì có một cái xoay xoay vòng ấy một, một cái ký hiệu quay trở lại đâu là bắt trở lại đâu ta nó nằm dưới đây này để mình ghi nhớ lại nhé nó tên ký hiệu tiếng Anh là gì sửa lại cho cái bút chỉnh sửa đi cho cái bút đi đúng không sửa lại cho black đi sửa lại đúng không đó sau đó là gì cho nên mình cho cái nút này là chính xác đúng không chính xác xác nha và phía trước mình cho icon đấy nó trùng với icon bên trên này nhé để hàng dễ nhận biết rồi sau đó là mình cho cái, nút nhanh này để họ bấm chữ sửa lại uh, sửa lại gì nhỉ sửa lại họ tên số điện thoại địa chỉ đúng không bấm vào đây này đó quick copy này à sửa sửa gì sửa họ tên này họ và tên và trước phần sửa mình cho một cái icon có cái bút luôn đấy nó trùng cái hiệu bên trên nhá đó cho nó dễ dễ nhìn đúng không tiếp theo là sửa gì số điện thoại đúng không sửa số điện thoại phải này cho cái bút này đó à, ba là sửa gì địa chỉ đúng không sửa cho cái bút trước bút này sửa địa chỉ à, nhận quá quá ký tự rồi sửa địa chỉ rồi sửa địa chỉ đấy rồi sau đó sau đó là gì sau khi nó bấm chính xác xong bây giờ mình gì yêu cầu chuyển khoản đúng không chuyển khoản này chuyển khoản đây chuyển khoản nhé bây giờ bấm chính xác mình tạo một cái tin nhắn mới là yêu cầu họ thanh toán đúng không chỗ này mình ghi đầy yêu cầu thanh toán yêu cầu yêu cầu thanh toán nhé toán nhá ok nhá sau đó mình vào bấm vào đây chọn order nhé rồi cảm thùy cảm ơn ơn này danh sưng này đúng không danh sưng phải lôi cốt tầm view ra họ vào tên họ đúng không tên đúng không tên tên của nhận hàng đã đến bước bước này là, là chúng ta có thể lôi được họ tên custom field ra rồi anh chị nhá đừng để full name đã gì đã cho thùy biết thông tin đúng không đó còn một bước cuối cùng nữa một bước uh, còn bước nhỏ nữa đúng không bước nho nhỏ nữa đúng không nho nhỏ nữa là danh sưng vui lòng đúng không vui lòng thanh toán đó thanh toán cho uh, cho thùy qua cho thùy đấy với nội dung nội dung này nội dung à với này với nội dung uh, như sau đúng không như sau hai chấm xuống dòng đó chuyển khoản <laughs> bước này nhiều một nhiều người ngại ghi này chuyển khoản tới hai chấm này xuống dòng này rồi số tài khoản số tài khoản nhá số tài khoản tài khoản đúng không đó ví dụ mình ghi là một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín đúng không ngân hàng ngân hàng sao hỏa đúng không như vậy thì đồ đúng không giờ là gì là cú pháp gì đó à chủ tài khoản đúng không chủ chủ tài khoản là gì à hồ ngọc thùy đúng không đó sau đó là số số tài khoản thì mình uh, cho cần là mình ghi là banh đi banh à đây banh này đây số tài khoản cho cái tiền này đi đó số tài khoản này ngân hàng này mình, mình ghi là banh mặt mặt cười là banh đây b a n k này đây ngân hàng đây atm đúng không à, <laughs> cho cái atm ở đây chủ tài khoản thì mình cho là cái mặt người đây đó tài khoản của thủy đúng không cú pháp này cú pháp đúng không hai chấm này cú pháp này số điện thoại này, đúng không số điện thoại mình đưa số điện thoại ra trường gì có từng phiêu ra đúng không số điện thoại người nhận hàng nhá đây gạch này rồi là gì ờ, cua cua gạch chẳng hạn này cua gạch đúng không cua gạch đấy cua gạch đấy với cú pháp này đúng không hai ký đúng không hai ký chuyển chuyển khoản chuyển khoản với số tiền đúng không à, số tiền ờ, cho thanh thiếu số tiền đúng không à, chuyển khoản tới này số cho tài khoản này thanh toán 840.000 đồng 840k đúng không 80k ngàn đồng đi ngàn ba giao không đi Việt Nam đồng đó Việt Nam đồng cho thủy với Dung như sau ok nhá chỗ này mình uh, cho một cái icon nữa đấy đúng không hai chấm xuống dòng chấm xuống dòng này và có bất và anh anh chị không vào danh xưng đi danh xưng có bất kể vấn đề vấn đề gì à, vui lòng vui lòng bấm nút ở ờ, gì ta ở ờ, hỗ trợ à? hãy tư vấn đúng không bấm nút là hỗ trợ đi trợ bên hỗ trợ hỗ trợ bên dưới đúng không đó bên dưới nhân viên của em Thùy đúng không sẽ gọi lại ngay như vậy đúng không rồi sau đó mình nút dưới hỗ trợ mình video đây là hỗ trợ đúng không hỗ trợ này và bây giờ như này nút hỗ trợ này thì là, anh chị có thể gì dẫn link về Facebook cá nhân của anh chị là một này có thể là anh chị cài cái phần Zalo phần Zalo của anh chị vào đây được tức là sao họ bấm hỗ trợ là chat với Zalo của anh chị đúng không đó à, ví dụ mình ở trong bài tập này thì mình sẽ lấy đường link Zalo đúng không tức là họ bấm vào nút hỗ trợ phát là nó chuyển về phần gì phần chat Zalo của anh chị luôn nhé đó, phần phần chat Zalo luôn đấy thì cái cấu trúc cấu trúc đường link nhé cấu trúc đường link để lấy gì à để lấy số điện thoại zalo của anh chị thì anh chị bấm vào đây bấm sang tán mới này à, zalo này zalo chị ghi không anh chị ghi lại cú pháp này nhá zalo này chấm này me này xong xoẹt cái này số điện thoại của anh chị nhá anh chị hiểu không đó bây giờ này bình uh, copy thì đường link này đúng không bấm sao chép là mình gửi với nhóm anh chị bấm vào đường link này đúng không là ra ngay lập tức Zalo của mình đã chỉ bấm thử được đúng không này https này xoẹt xoẹt à, hai gạch này zalo.me xoẹt số điện thoại của mình là 0916877329 đây là số điện thoại của mình đúng không anh chị bấm phát ra nó hiển thị ra gì à, nó sổ ra được cái cửa sổ chat với mình luôn lập tức đúng không anh chị đó sau đó anh chị bấm uh, copy nhé ví dụ đây là số điện thoại của của thùy đi đúng không bấm sao chép này sau đó anh chị chuyển qua đây này ở cái nút này đúng không là anh chị chọn cho mình open website open website nhá ở đây <clears throat> đây là cách gì qua Zalo này cách số 2 đó là anh chị mình bấm này tắt đi đã này có phần code number nhá là gọi điện anh chị bấm vào code number cho mình đó là anh chị nhập cho mình là số ký, ký hiệu là cộng 84 nhé cộng 84 cộng 84 là mã nước của Việt Nam mã nước điện thoại của Việt Nam cộng 84 đúng không đó của Mỹ thì cộng 1 thằng Mỹ bây giờ nó số 1 vậy đúng không chẳng biết cộng 1 cộng mấy không nhớ cộng 84 này sau đó là gì đến đầu số là không phải số 0 chị nhá là của mình là 0916 807 329 thì mình nhập là cộng 84 916 807 329 này đó thì họ bấm vào chữ hỗ trợ là nó chuyển về cái nút gọi luôn gọi điện cho mình luôn đó anh chị có nhiều cách hoặc cách số 3 người ta đi này họ có thể họ bấm vào nút gì à, open website anh chị dán đường link chat fanpage đây mình viết mình uh, chat fanpage đúng không chat trực tiếp fanpage hoặc là chat facebook cá nhân đúng không ví dụ đây là facebook cá nhân của mình đúng không rồi bình này đây chính là facebook cá nhân của mình thì để lấy được cái đường link chat nhá đường link chat facebook cá nhân của mình ấy, thì chúng ta làm như sau chúng ta làm như sau này mình tắt điện thoại đi sau, sau đây chị nhé mình tắt điện thoại đi ở nó kêu để lấy được đường minh chat này facebook cá nhân của mình ấy thì là như sau rồi bây giờ còn tính năng này không để mình kiểm tra xem đây phạm tình bình thế mình sẽ sử dụng một cái via nhé một cái via là via minh quân này đi mình vào facebook của minh quân đúng không đó vào facebook minh quân sau đó mình bấm một chat tới tới cá nhân của phạm thanh bình nhá đúng không phạm thanh bình phạm, cho anh, anh chị dùng một cái một cái via ảo nhá phạm thanh bình đúng không hoặc là mình bấm vào facebook cá nhân của mình đi facebook là phạm thanh bình đây phạm bạn bè đây đúng không đó sau đó bấm vào nhắn tin này nhắn tin này à, sau đó mình bấm vào à, hi cái đúng không đó đúng không sau đó anh chị bấm vào đây này bấm chuột vào đây này bấm vào phần mở bằng messenger này bấm mở messenger ra đúng không thì đây chính là cái link gì đây chính là cái link của link chat Facebook cá nhân của mình nhá là facebook.com này messenger xuyệt t này 100 đu 96 đây là gì cái ID Facebook của mình này copy này sao chép nha đó chuyển qua đây rồi sau đó mình mình dán vào đây đấy tức là họ bấm hỗ trợ phát là nó chuyển trực tiếp vào cái chat về với với Facebook cá nhân của mình luôn lập tức anh chị hiểu vấn đề không đấy không thì anh chị chơi bài của mình đó là gì mình hay để kiểu zalo anh chị ạ zalo chấm mi xoẹt số điện thoại đây đó bấm phát là nó ra thì trực tiếp link chat với mình luôn đó sau đó mình dán vào đây dán vào đây đúng không đó sau đó bấm mình lưu lại thôi rồi bây giờ thiết lập điều kiện nhá thiết lập điều kiện này điều kiện điều kiện để chạy cái này nhá rồi mình bấm vào phần condition này đó thấy chưa làm những cái chuỗi này là chị cứ lúc đầu chưa quen cứ bình tĩnh mà làm thôi đây là gì làm kiểm tra họ tên đúng không họ tên đấy copy tiếp này kiểm tra số điện thoại Ờ, copy tiếp này kiểm tra địa chỉ đúng không kiểm tra địa chỉ đó rồi chỗ này mình bấm vào đây này bấm vào nút màu xanh làm nhanh đúng không rồi sau đó chọn đến gì họ họ tên nhận hàng đúng không nhớ chọn chúng cốt tầm fill nhá đây tên của nhận hàng đây đúng không rồi chọn has any value đó thấy chưa anh chị chưa ok rồi đúng không đó đây mình nối về đây này đó sau nối nối qua đây bây giờ mới nối đúng không bây giờ nhìn nó thoáng đúng không à, bây giờ mình mới nối này tiếp theo đến là gì số điện thoại đúng không kiểm tra số điện thoại anh chị bấm nút này bấm vào đây này số điện thoại nhận hàng has LBU nối vào đây nối vào đây đó nhìn này nó trực quan hơn đấy đó nó dễ hiểu hơn đến địa chỉ đúng không địa chỉ thì ta bấm vào đây này kéo xuống chọn custom field này địa chỉ nhận hàng đúng không rồi sau đó là mình lại nối về đây nếu mà chưa khai báo thì nối về đây còn nếu khai báo rồi thì đến file tổng hợp đó sau đó bây giờ mới nối này bước này đúng không rồi bây giờ mình nối này mình nối chạy này next step này nối lên đây này đấy anh chị thấy không rồi sau đó là đây next step đây nối lên đây rồi next step đây lên đây và next step đến đây đấy giờ bây giờ lối thoải mái next step vào đây à không phải lộn nếu mà chính xác nút chính xác thì lấy nếu như họ bấm nút chính xác cơ mới nhảy ra đây này đúng không và sửa lại họ tên thì lại quay lại thôi sửa lại họ tên sửa họ tên đúng không đây vào đây đúng không ta à sửa tên vào đây chứ đúng không vào phần quên sửa họ tên thì nối vào đây đấy để nó kiểm tra luôn và sửa lại số điện thoại thì nối vào đây đấy sửa địa chỉ thì nối vào đây đúng không sau đó mình bấm public thử nhá public thử này xanh chưa xanh rồi đó sau đó mình uh, chạy thử nhá chạy thử đi view thử nào view send message messenger chạy chưa bấm lại thế nào chạy chưa đây thằng này không nghe chưa chạy hả public lại này bấm view lại này xem lại này nó báo không chạy hả không chạy thì có cách khác đây ở bước starting tab đúng không mình cho một add trigger anh chị gõ chữ url url này url bấm vào mét đấy sau đó là chỗ này gì mình ghi là cua gạch cua gạch bấm vào xếp lại đấy bấm copy mình mở tab mới này dán này enter này nó chạy chưa đấy bây giờ nó chat anh chị này chat này của mấy giây vậy đấy cảm ơn mình đã đồng ý mua hai cái cua này thấy chưa ôi tặng một cái ghế này luôn này tặng luôn cái cá này đẹp không đấy thấy chưa tại sao nó đến file tổng hợp luôn à lại mình nhập thông tin rồi anh chị ạ bữa trước mình nhập thông tin rồi bây giờ mình muốn sửa lại họ tên này sửa lại họ tên này à, họ tên anh là gì này à mình cái là bình này rồi đấy sở lại gì địa chỉ nhận hàng này địa chỉ nhận hàng này đó hôm trước mình để số điện thoại nó vẫn lưu lại đấy gì hiểu không rồi ví dụ là gò vấp Hồ Chí Minh HCM enter này thấy chưa Ủa xem nào địa chỉ địa chỉ nhận hàng nó bị sao đây địa chỉ nhận hàng nó lỗi à từ từ nha bị sai rồi đấy trong chỉ làm mà không ý thì bị sai rồi địa chỉ nhận hàng à khai báo sai ok anh, chị thấy hồi sáng nó làm đúng bây giờ thì sai đúng không đây hỏi, hỏi tên anh Bình số điện thoại anh Bình bây giờ bấm sửa lại địa chỉ mà nó vẫn báo sai này sửa lại cái nữa xem sao HCM có gì đó bị có gì đó sai sai ở đây <laughs> vẫn vẫn địa chỉ bị sai này ok chúng ta lại quay lại bài tập bài tập mà chúng ta đang làm đúng không nó bị sai sai chỗ nào đó này đây đấy trong trình làm gì à lái gì phải test trước nhá test trước để gì rồi bây giờ kiểm tra lại điều kiện này kiểm tra điều kiện này rồi họ tên số điện thoại họ tên đúng không rồi kiểm tra đúng không? tên người nhận hàng đúng rồi rồi chỗ này đến số điện thoại này bình luận phone đúng rồi địa chỉ này địa chỉ nhận hàng lưu rồi mà địa chỉ nhận hàng đúng rồi mà địa chỉ nhận hàng à chị biết vì sao không chỗ tổng hợp thông tin như này địa chỉ nhận hàng bị ghi thành số điện thoại nhận hàng thấy chưa và thấy sai sai chỗ nào bây giờ thì đúng rồi bây giờ ghi là địa chỉ nhận hàng kéo xuống dưới này đấy trong quá trình làm nó hay bị vướng kiểu đó ấy chị nhưng cho nó mình làm cẩn thận nhé cẩn thận địa chỉ nhận hàng thế bây giờ đều đúng rồi đấy <laughs> hay không bấm vào topic này chạy lại nhá rồi mình copy lại đường link này mát bấm vào đây copy dám enter chạy đi <clears throat> nó chạy này ờ cảm ơn rồi rồi nó tặng cho cái ghế rồi ok chính xác rồi bây giờ mình bấm là sửa địa chỉ sửa địa chỉ này đấy tự động nó sửa này chị này đó sửa địa chỉ này à, hai bảy năm gò vấp Hồ Chí Minh enter này nó nhớ ra tổng hợp này số điện thoại này số điện thoại anh Bình này bấm chính xác này bấm chính xác này đấy cảm ơn à, anh Bình đã chờ ra chuyển khoản đến số tài khoản là chuyển khoản tới số tài khoản này đúng không bấm hỗ trợ này à ra Zalo của Bình luôn đó thì đây là một cái chuỗi bán hàng đơn giản anh chị nhé đúng ạ anh chị bán một cái một giá một, một sản phẩm nó rất nhỏ thôi bán nhỏ nhỏ trước được đúng không? để anh chị trải nghiệm là bán hàng bằng những cái hệ thống này nó vui như thế nào anh chị nhé đó